tuổi tên, hiếu rồi chị quay xe ok chưa chị vô vô tháng hả vô tháng gì à, như nãy hả không vô tháng chị nhiều quá chị có thiếu nó tới một tháng rồi sao cho hoang con nói lại nói lại ý là cái tư cái hiểu nó lẫn lắm ra trong à, như này á hả không chưa hiểu xong rồi vào thang à à hiểu xong rồi vào thang như này cách ra vào thang là như này đúng không mà ai cho? không được rồi không được đọc tới đâu không được này đi vớ kiểm tra tên rồi vô uhm. Ừ vợ vâng, anh hiếu căng quá à đen mà vợ mình tay đen mà vợ mình tay đen anh em ạ à. tay đen tay đen đồ, tưởng thế là hay tưởng thế là ngầu rất ngầu không rất ngầu không tưởng thế là ngầu à rồi chừng đó thì là đây Ê là anh em tôi càng đó à, không kệ golden đi à, em ở đây anh em ngàn ngàn mấy anh em can nó chứ không không tắt xuyên là là là là vô tường quỳ <laughs> nghe bắt rung á nghe bắt rung à chạy á <laughs> mà nào có bao bố tới em tới cho thiếu cái bao bố coi Điệu hồn đó ngày tối chùm đầu đánh nút lửa mới được à khách cả mình ờ vô vô chào chào mọi người chào mọi người mới vào nhưng mà được ở trong mà ít like cái gì mà người ta đang làm mà cứ kêu kêu kêu kỳ cục coi chừng đó hên là anh em tôi ở đây ờ, tôi tôi tôi tha đó hên là mùng một đó cô chừng đó tối tôi xin xong là lo múc mặt vào tường nhá nghe chưa nghe chưa ok chưa tối mà stream xong là úp mặt vô giường ấy chờ tôi stream xong rồi tiến sau lão lão nháo thật sự chồng nuôi mẹ bao nhiêu là bao nhiêu là cơm gạo cơm tiền bát gạo mà bây giờ lão lão nhạo có chừng đó ê anh em ở đây tôi can đấy không là tôi tôi tôi tôi tôi đã một đã bà tưởng bà học taekwondo ra đen là bà kinh à hả à. Tôi biết sư phụ tôi là ai không? Diệp Vẫn à, Diệp Vẫn Sư phụ quốc dân Đừng có mà nhờ Ok chưa? À, chọn chạy nghĩa mẹ à, hôm nay mẹ ưa, ưa cho ông vợ chạy từ trên ghế ta ơi Đến đây lắm, đừng dương đây anh Sao anh? tí gì? Tẩu lao, em tẩu lao Level anh, 3 anti Đúng là cái bà đồng đoàn đồng đồng đoàn mà lúc nào cứ dậy hết đóng chơi game quỳ không hiểu ý em Má, ông ông ông ông ông lấy can đảm đâu ra mà ông đai à đầu mẹ nó lên nó đã à, đứng ngay nó pin chủ yếu là có có thằng nào đúng theo đúng rồi bây giờ nó vào không theo sao được ra đi Đi ra ngoài Đi ra ngoài quỷ Nhanh lên Gì? Mày chạy chứ Đồ mẹ Đúng là Đấy Công nhận anh Hiếu uh, ờ, chen kinh khủng nha Cái đầu chen cái đầu là gọi là đi đi đầu thời đại luôn cái đầu là cái gì đầu ET1 làm gì có cái đầu ET1 mọi người đầu hiếu đau <laughs> đau bụi <laughs> ủa chưa nói sao biết như quay xe là quay ở ở ấy anh biết à em không biết chính tả quay xe như này đúng rồi còn cái gì q u u a e, y y cơ quay quay what the fuck Đấy. ở à. cái nít à <laughs> tàu lao đúng là vậy rồi đúng là đúng là cái này cái này gọi là gì nhỉ cái này gọi là gì anh em nhỉ này gọi là gì không biết đi điện xưa ba mẹ cho tiền đi học không đi học đúng không không đi học đúng không còn cái gì ừ. bây giờ mẹ vợ tôi đánh chưa bây giờ anh em hỏi cái chính tả gọi là đánh ờ, đánh vừng à đánh vừng hỏi vợ tôi chắc không biết quá còn cái gì Quờ, quờ quy à, à, Không không không Quờ U, u quay y quay Quờ quay quay Đấy ở cái mông Quy quay Quờ quờ quờ Quờ Quy Quy Quy ai Quy kiện người ta Anh được quờ Quờ là cậu Quờ Thế này cha có U à mà anh đọc là u ú ai oai rồi anh bị quý em quay nhá à đúng là không biết đọc không, không biết đánh vần ai, em không biết đánh vần đúng không ai oai cơ nè ai quay nè quờ u a i oai quờ quý có gì quờ sống mà mọi người đôi khi có ai biết đánh vần đâu đâu phải đừng lại đánh vần là phải đánh cũng như thế hiểu không Q U U A I Y Q quay quay là người ta đánh vần kiểu thế em hiểu không em ra em hỏi mọi người coi kìa đúng là ta nói mà tiền cha mẹ cho đi học không đi học chút nào không đi học tư thiệt sự bước đi ra mua đi ra tiệm sắt đi mua sắt lớp 1 đi vô học lại đi em lên cầm đi Thế <laughs> quay thì chưa quơ là quay quay Mà u ai quay là quy oai quay Quay cái đồ đít thì <laughs> khó Nói ai mất dạy Anh thì chiều bé, là mình sàn sàn mất dài đó Nói ai mất dạy Đi ra quỳ lên Mẹ Lao nhào <laughs> đứng lại đứng lại Úi giời đặt đá thế không biết giỏi, đặt đá tê không biết anh nói mà cam cameo này mà mà mà pin cu pin pin gì anh gió được <laughs> rồi sứ giả sứ giả sớm một tên đi anh em đấy không đổi tên cái là xịn sò liền không ai biết luôn không ai biết luôn không ai biết thì ngon gọi là không sợ gặp ai hết trơn á nhưng đêm mà đã thoải mái mít có like nhé anh em mít có like ờ, ông ông nào có link của mít ở youtube uh, post cho mấy bạn ờ, giúp mình với nha ý uh, ờ, xong game mình mới post link uh, post link cho anh em được còn tạm tạm uh, anh em xin xin của mọi người nhá đi có người có người có người có người có người chạy chạy chưa cãi sự đời <coughs> à, anh em chưa tải sự đời đừng đừng có mà dạy mất cái gì cũng được đừng có mất uh, mất người yêu mất vợ mà bị thằng bạn thân nó hốt là không được anh em hiểu không đó không thiệt mà cái này là mình nói thiệt đó nha cái này là mình nói thiệt đó nha thì tôi hỏi anh em nhé chả có thằng bạn nào mà người yêu mình mà nó bảo ui mày cho tao xem mặt thử xem làm gì người yêu tao chứ phải người yêu mày đâu mà xem làm gì đúng không xe mà nó thấy đẹp nó hút luôn ấy nó thấy ngon nó hút luôn đấy đừng có đừng có đừng có ngu cái này mình nó thiệt xem cái gì xem xem cùng tí gì xem của mình thoải mái nhưng mà <coughs> đứng lại đứng lại cho hiếu quay xe rồi win nào <coughs> tới lúc ờ, tới lúc mà cho mấy thằng bạn nó xem mặt tới lúc nó hốt xong rồi lại bảo ui đen quá mọi người ơi anh hiếu ơi đen quá thằng bạn em nó hốt luôn cả người yêu em đâu đâu phải là đen đâu không phải là đen là người ta gọi là ngu <laughs> đen cái gì không phải đen không à, mình nói thiệt chứ ờ, như như mình đi ra mình buôn bán ờ, kinh doanh quá nhiều mà mình còn bị lừa đây là do mình ngu nhiều nói chung nhiều cái phải phải phải kinh nghiệm phải bị rồi mới ờ, mới biết anh em ạ cái này tuy là mình chưa bị nhưng mà nhiều thằng em của mình bị rất là nhiều như mấy ông ấy như kiểu mấy ông vào hay hay vào hỏi á hay hay vào bảo như này như kia để mà đúc kết một cái điều là như thế đừng đừng có dạy <laughs> em đều vợ hát vài nghe em hai hát to lên sống hát bài gì không à, hát bài đàng hoàng hát bài đàng hoàng bài gì bài uh, bài gì nhỉ <coughs> bài gì được <coughs> nhưng mà phải đàng hoàng <coughs> thì bây giờ bây giờ anh em vote em em hát nha thấy không hả hát nha không hát là là bắt đi quỳ đó bây giờ nhà người yêu nuôi mà nhà người yêu nuôi thứ giả mà ừ, thứ giả